thưa anh em sau đây mình xin ờ, giới thiệu anh em một sản phẩm đó chính là dòng bát tàng hình sạc đế sau đây tôi sẽ test cho anh em uh, bóc cho anh em xem một cái dòng bát tàng hình sạc đế tàng hình là gì đây khi anh em um, lấy sản phẩm bên mình ấy, thì trên uh, đây sẽ y ghi in logo là điện tử nghe nhìn đây là miếng sạc miếng sạc của bát mình sắc đế rất đơn giản hiệu quả đó. đèn nhấp nháy xanh đây đây là cái bát à, bát à, tàng hình và bây giờ chúng ta kiểm tra đèn thưa anh em à, đây khi soi đèn lên nó sẽ sủng đế nó như bát bình thường luôn trong suốt như bát bình thường Đấy. đã vượt qua một bước đó chính là bước thử đèn kính thưa anh em một loại màn mới nhất hiện nay từ 10m bấm dò tự động bấm dò tự động và đây à, tôi xin hướng dẫn cho anh em cách à, sạc bát không cần à, kim sạc cắm vào trên bụng bát cắm vào trên chun bát mà bây giờ chúng ta đặt lên đế đèn sẽ nhấp nháy xanh Bây giờ bát đang được sạc điện Và chiếc bát này Chỉ cần hao cái bát này vào đánh thôi Quân vị là xanh chín Và đĩa là xanh chín Kiểm tra kiểm tra đĩa này Kiểm tra đĩa này Thì chúng ta bật đèn lên Chúng ta kiểm tra đĩa Đĩa là hoàn toàn là xanh chín anh em nhé muốn bát thôi Đây Đấy Đây quân hoàn toàn là xanh chín hết quân Vina nhé anh em nhé và bây giờ chúng ta cùng đi ờ, test thử cái chất lượng của bát ra đến đâu những cái dòng bát mà đánh được uh, quân Vina thì là những dòng bát rất tương đối rồi thưa anh em tôi uh, xin dám khẳng định với anh em biết rằng dòng bát mà đã đánh được uh, quân Vina hay quân uh, Thăng Long là dòng bát rất ok đây chúng ta chỉ việc khi cuộc chơi ấy, mình sẽ giải thích thêm mà khi cuộc chơi chúng ta chỉ háo mỗi bát và đánh bát mà đã, bát này rất chia chắc chắn và khi vào vào khi lắp bát thì chúng tôi đã lắp rất đẹp và mắt thường không thể phát hiện được đâu là cái bát thật và đâu là cái bát hàng đánh không bao giờ nóng nóng trôn đó anh em chỉ việc bấm màn hình lên anh em việc bấm màn hình lên anh em uh, bấm màn hình lên đây tôi tôi chỉnh hơi sáng tôi chỉnh hơi sáng tôi chỉnh tối đi Đấy. lẻ này Đó. rồi anh em bấm màn hình anh em thấy ba ba đen này ba đen anh em đánh rất là ok đấy đánh tướng số 2 nha, rồi. bát đánh được quân Vina rất ok sóc xong chỉ việc bấm bát anh em đánh tiếng ba trắng đã đưa bát vào đánh thì là không thể xịt được anh em ạ Rồi. anh em đánh tiếng uh, sub 2 đây anh uh, cho tối một chút đây con gì nen vina nen à hơn đây anh em đánh tiếng uh, ba trắng à, đó anh em đánh tiếng uh, ờ, sắp hai thưa anh em nói về dòng bát thì có rất nhiều loại bát nhưng bây giờ phổ thông nhất đánh tiếng sắp vai là anh em ờ, đánh bằng cái bát ờ, tàng hình sạc đế và khi đã đưa tàng hình sạc đế vào đánh thì anh em yên tâm sẽ vượt qua được tất cả các bước kiểm tra của tất cả các bác thợ đánh ba đen Đấy. bánh ba trắng không thể xịt được bây giờ đánh số 2 bánh ba đi đen bánh tứ đi đen thưa tất cả anh em là đây là một mẫu bát mà chúng tôi đã làm sẵn đó chính là mẫu bát hải dương mẫu bát có chữ hải dương hai bên và hai bông hoa anh em nào muốn đặt bát ở xa thì có thể chụp ảnh gửi qua zalo hoặc ở gần thì có thể mang uh, uh, bát đến tôi chỉ lắp ráp trong vòng uh, nửa ngày là anh em đã có hàng chơi và tỷ lệ chính xác tuyệt đối chơi bát thì đánh là tỷ lệ chính xác rất tuyệt đối ngoài sấp 2 bên tôi còn à, gắn được cả camera vào trong đĩa nữa nên là đánh ba trắng anh em nào mà có nhu cầu ấy thì chúng tôi sẽ gắn camera trong đĩa để cho anh em chơi và tỷ lệ chính xác rất cao đấy hoành tiếng số 2 quân chồng lên nhau như này vẫn đánh được này anh em này đánh à, tiếng số 2 đấy bị quân bị lóa này đấy. như này thì anh em thanh à, tiếng lẻ đấy. hoành tiếng số 2 đây số 2 vẫn đánh số 2 bằng thứ ba trắng mình đang soi thử anh em ờ, người ta sóc dồn quân mình vẫn soi được thằng ba đe đánh số 2 bánh ba đen bánh số 2 ô nó trầm một quân trồng sâu quá không thể nhìn. khi trồng hết quân mình không thể nhìn quân dưới như thế này đánh ba trắng trăm phần trăm đánh bát thì không bao giờ xịt được anh em nhé bát thì rất dai điện và không bao giờ thể xịt được đánh tứ trắng đánh sấp đôi bên cơ sở chúng tôi còn làm bát camera màu giúp cho tất cả anh em đánh đánh à, bạn đánh ba trắng hoặc là những quân đóm cũng có thể nhìn thấy đây bát uh, camera màu thì sẽ không đánh được quân đóm bát camera màu sẽ không đánh được quân đóm um, à, bôi bôi phản quang lên bôi mực lên Đấy, chắc chắn không bao giờ đánh được đây là cái bát tôi thử đánh uh, sẽ là soi bốn mặt là như nhau không bao giờ nhìn thấy riêng về cái quân như quân đóm như này còn thì chúng tôi sẽ lắp camera màu thì thì là 10 ăn 10 luôn Đó. bánh ba đen thưa anh em tất cả anh em nào muốn ờ, được tư vấn về cái dòng bát camera bát tàng hình này thì xin vui lòng liên hệ 0965 133 139 hoặc 0965 703 999 để được tư vấn về cụ thể về cái dòng bát này và vâng, um, vâng. được nhiều hơn đây, đây là sạc điện của anh em này. mặt này cũng là sạc điện này. đèn nó nháy là ok này. khi nào uh, đèn nó nghỉ nháy là đầy điện anh em rất tiện lợi khi đi chơi mang đi bất kể nơi đâu bến bãi nào vâng xin chân thành cảm ơn uh, anh em đã uh, chú ý xem video của tôi